ra lấy tay nghe cô quay ra lấy tay Okay, I see a lot of people. We have 52 in our class now, very crowded, okay? Các bạn nào chưa đặt tên, à, các bạn đặt tên cho cô là tên của mình nè, với lại lớp nè, để có gì cô có thể kêu các bạn phát biểu, okay? Bye bạn nào mà chưa đặt tên thành tên của mình thì các bạn đổi lại cho cô nha ok I want to. I can see. Can everybody see me? Mọi người thấy cô chưa? Can everybody see me? Mẹ lấy rồi. Mẹ con bận quá ý quá. Đừng có nói gì hết. Vâng. Rồi, bây giờ đi đi đi ra một. Okay, we have 73. Tiếng Anh. Tiếng rồi. Hi, nice to see you. Hi, nice to see you guys. Hello, guys. Hello, guys. Hello, everyone. Hello, teacher. Okay, hi, guys. Hello, teacher. Hello, Hello guys. Ôi cô con còn chưa vào lớp một lớp năm gì. Con mà. yes dạ. Sorry, I cannot hear you guys clearly. Okay. Lớp cô là lớp mấy ạ? Here we go. This, this is the class. Okay, lớp của mình sẽ cho các bạn từ lớp 3 nè. Here we go. Okay. Các bạn học lớp 3, lớp 4, lớp 5. Okay. Con chào cô. Hello guys. Hello. Hello everyone. Okay, we wait three more minutes, okay? Tí nữa thì ờ, khi mà bắt đầu á thì cô sẽ tắt cô sẽ tắt tiếng các các bạn nha. okay Để mình có thể nghe nghe cô nói rõ hơn. okay For example. Cái này Nguyễn Nguyễn Nguyễn ok như vậy thì trong buổi học nè khi mà cô nói thì cô sẽ tắt tiếng các bạn nha khi nào mà cô sẽ mời đến bạn nào thì các bạn đã sẽ uh, mở mic lên và phát biểu cho cô ok because the class is very crowded lớp của mình rất là đông nên là nếu bạn nào cũng mở mic thì sẽ khó mà nghe cô nói được ok So now I think we can start our class today. Okay. I would think we can start our class right now. Okay, so hello everyone. My name is An Tu. Okay, that is my name. You guys can call me Miss Tu. Okay, you guys can call me Miss Tu. So first, I will introduce about myself first. Cô sẽ giới thiệu bản thân cô trước nè. Then I will invite some of you. Okay, cô sẽ mời một vài bạn giới thiệu về bản thân các bạn. Okay, nhưng mà I'm so sorry, I cannot invite all of you. There are 96 people in our class. Có tới 96 bạn ở trong lớp mình lần nè thành ra thì cô sẽ không thể mời hết các bạn được okay I just invite some of you okay so I'm sorry for those that I uh, that I didn't invite okay à, đối với bạn nào mà cô chưa mời thì cô sẽ cố gắng mời các bạn um, tham gia làm bài trên uh, cái slide của cô nè cô sẽ có những cái bài tập thì cô sẽ mời các bạn okay So now I think we can start the class now. We have 100 people in our class. Okay. So let's start. So first, my name is Anto, okay? So I will be your teacher and I'm gonna talk a little bit about myself. So um, let's see. So my favorite color, I have three favorite colors. I love black, gray, and green. And I love eating um, some food like, let me see. You guys know fried chicken. You guys know fried chicken. And I also love drinking milk tea with boba. you guys know milk tea with boba? Đây là trà sữa chân châu nè. Các bạn nào thích uống trà sữa châu giống như cô Milk tea with boba. And I actually love eating vegetables and fruits too, like orange, um, apples, and um, some other fruits like kiwi, okay, peaches. So um, let me talk about one more thing about myself. I love playing um, table tennis. Cô rất là thích chơi môn table tennis or you can say ping pong. Okay, đó là môn bóng bàn. And one more thing, I love reading comic books. Okay, is there anybody here that love reading comic books like me? I actually have a collection. Cô có một bộ sưu tập of the detective Conan. Can you guys see? I have from episode 1 to episode 94. Cô có một bộ sưu tập từ episode từ tập 1 nè đến tập 90 mấy nè. Ah, okay. À, có nhiều bạn không nghe được tiếng cô hả? Can you guys hear me clearly? Các bạn thử chat vào cho cô nè, các bạn cứ chat cho cô đọc nè. Can you guys hear me? Can you guys hear me? Ok, dạ, yes. như vậy có bạn nào Nếu mà bạn nào không nghe được cô Thì các bạn à, có thể coi lại thử coi cái micro Coi lại cái loa của mình nha Ok, thank you guys So I will invite some of you, okay I will invite some of you and you, please tell me your name first. Uh, first your name. Đầu tiên là các bạn giới thiệu tên cho cô nè. Then you talk about your age, tuổi của các bạn nè. Các bạn học lớp mấy, các bạn học trường gì. Uh, then you can say about anything like your favorite color, your favorite animal, your favorite drink, your favorite food, your favorite sport. Okay? Okay, yes. Okay, because I cannot invite all of you. Bởi vì cô không thể mời các bạn hết được nên là cô chỉ mời một vài bạn thôi, okay? Now I want some volunteers. Đầu tiên thì cô muốn một vài bạn sẽ um, các bạn nào tình nguyện không nè? À, ở đây thì cô thấy các bạn có raise hand nhiều nè. Okay, I want to invite Hoàng Dương. You are 10 years old, right? Hoàng Dương, can you hear me? You can turn on the mic. Ok, sorry. Ok, Hàng Dương mở lại mic cho cô nha. Ok, hi, can you introduce about yourself, Dương? Dạ, chào cô. Con tên là Vũ Hoàng Dương. Năm nay con 10 tuổi. Con can you speak in English? Can you speak in English? Nói bằng tiếng Anh. Can you speak in English for me? My name is yes. OK, good. How old are you? How old are you? I'm so nếu mà dương 10 tuổi nè Yes, so nếu mà Dương 10 tuổi nè thì cô hỏi Dương how old are you thì Dương sẽ trả lời là I am 10 years old. I I am 10 years old. Good job. Dạ. Yes. Okay. So what school do you go to? Dương đi học trường nào nè? What school do you go to? Mà trả lời cho sao mà. I go to your na the name of the school. Con đi học tới trường nào? Con thử nói cho cô đi rồi cô chỉ uh, Dương nói nè. The name of the school. Vương. Nguyễn Ngọc again, one more time. Tiểu học Trưng Vương. Ah, ok, tiểu học Trưng Vương có thể nói là I go to Trưng Vương School. I go to Trưng Vương School. One more time. I go to school Trưng Vương. Okay, Trung Vương School. One more time. I go to Trung Vương School. I go to Trung Vương School. Good job. Okay, bây giờ Dương thì nói cho cô nghe một, một vài thứ nữa nè. Um, favorite color. Dương thích màu nào nè? Favorite color. I am blue. Okay, you say I like blue. I like blue. I like blue. OK. so what about favorite animal? Ừ, con vật mà con yêu thích, con thích con vật nào nhất? Your favorite animal. Con có thể nói bằng tiếng Việt nếu mà con không biết. Ừ. Sau đó cô chỉ cho Dương nói nè. Ừ. Dragon. Ah, dragon. OK. so you like dragons. OK. good. Ừ, what dragon about your favorite? And British. dragon and? British. What is that animal in Vietnamese? What is that animal in Vietnamese? Con vật đó trong tiếng Việt thì con gọi là gì? con rồng và con phượng hoàng. Ah, okay, wow. So do you, where did you see the animals? Con thấy những cái con vật đó ở đâu? Where do you see the animals in the dạ, movie? Dạ, ở trên truyện tranh. Ah, in the comic book. Okay, in the comic book. So that is also your favorite comic book. Như vậy là cái chuyện nó tên gì nè mà Dương thích đúng không? Dương cũng thích chuyện đó đúng không? What is the name of that dạ. comic book? Con còn Thế nhớ giới loài rồng. Ah, okay, okay. That is the name in Vietnamese. Okay, good job. Okay, thank you, Yung, so much. Okay, thank you so much. Great to see you. Okay, now I will invite one more friend. Thank okay, you. okay. Bây giờ ở đây có nhiều bạn đang giơ tay nên là cô sẽ mời nha. Okay, let's invite a girl. Invite a girl. Okay, I want to invite bạn Đinh Gia Hân. Can you hear me, Gia Hân? Đinh Gia Hân. Can you turn on the mic and then you introduce yourself? Cô sẽ không thể mời hết các bạn được. Okay, so I'm so sorry first. Bởi vì lớp của mình rất là đông nè. Okay. Okay, Gia Hân, can you turn on the mic? You can ask your mom. Okay, con có thể nhờ bố với mẹ mở mic cho mình nè. Can you turn on the mic? Okay, Hello, yeah. Hello, Yahong. Can you introduce yourself? What is your name? Your full, full name. My name. My, hello, everyone. Hello, teacher. My name is Yahong. I'm eight years old. Very good. I'm from I'm come from Taiping, Vietnam. Oh, I'm yes. In, I'm in grade three in primary school. I I like three colors. They mm, are three colors. red, yellow, and orange. Okay. I like eating, I like eating fruits. The fruit is grapes, strawberry, and and mango. Okay. Love... Okay, wow, very good Gia Hân. So you like the three fruits? They are, you cannot say they are. Khi mà con dùng số nhiều thì con sẽ nói cho cô là they are. Again, they are. Con kể lại cho cô nghe nè. They are. Đó là những loại quả nào mà con thích nè. They are grapes. They are mango. Mango. Strawberries. Strawberries. And grapes. And grapes, yes. And grapes. Good job. Um, so what is Okay, so one more thing. Um, what is your favorite food? The food, not my, fruit. My favorite food is noodle. Okay, very good, Yahung. Thank you so much. Okay, nice to see you, Yahung. Okay, invite one more. Okay, cô mời thêm một bạn nữa nha. Um, let's invite um, Đào Trọng Liêm. Can you see me? Can you hear me, Lim? Can you turn on the mic and introduce yourself? Can you turn on the mic and introduce yourself, Lim? Ok, because today is the first day. Hôm nay là ngày đầu tiên cho nên là cô sẽ cho các bạn uh, có nhiều cơ hội được giới thiệu bản thân tới khoảng mình sẽ giới thiệu bản thân mình tới tầm 8 giờ 25. Ok, 8:25. Ok. Then we're gonna start our lesson today, ok? Sau đấy thì mình sẽ bắt đầu buổi học của mình sau. Ok, Liam, can you turn on the mic? Can you turn on the mic? Okay, if Lim cannot turn on the mic, I will have to invite someone else, okay? Bây giờ Lim cứ co coi thử cho cô cái cách con mở micro lên nha. Bây giờ cô sẽ mời một bạn khác trước, okay? Then I will come back to you later. Um, now I want to invite um, Lê Trần Khánh Thi, fourth grade. Bạn Lê Trần Khánh Thi học lớp 4. Can you guys hear me? Bạn Lê Trần Khánh Thi học lớp 4. Ừ, các bạn gặp khó khăn trong việc mở mic Okay, what about um, Nhật Khang? Nhật Khang, can you turn on the mic? Can you turn on the mic? You guys can ask for your parents help, okay? Các con có thể nhờ bố mẹ mở mic giúp mình nha, okay? Nếu mà các con chưa biết cách mở mic thì các con có thể nhờ bố với mẹ mở mic cho mình, okay? Bởi vì trong lúc mình học mà mình mở ai cũng mở mic thì sẽ rất là khó để nghe các bạn nói, okay? So Ken, can you turn on the mic now? Hello, my name is Khao. I'm okay. a student at Grip Primary School in Biên Hòa City. Okay, Biên Hòa City. Okay, how old are you, Khang? How old are you? I'm nine years old. Okay, you're nine years old. So tell me a little bit about yourself. What is your favorite color? What is your favorite color? Blue. Blue? Okay, you My like blue? blue? Okay, favorite animal? Favorite animal? What is your favorite animal? Con vật yêu thích của con là con gì nè? What is your favorite animal? What animal do you like? Khang thích con vật nào nè? What animal do you like? I like. Yes, I like. Con thích con gì nè? You can say in Vietnamese if you don't know. Con có thể nói tiếng Việt thì cô sẽ chỉ con sẽ từ tiếng Anh của con đấy. I like elephant. Oh, elephants. Okay. Okay, Khang like elephants. Okay, thank you Khang. Thank you so much. So now, uh, what about bạn Chu Bá Sang? Okay, Chu Bá Sang, can you turn on the mic? Can you pass on the mic? Okay, hello. Can you introduce yourself? What is your name? What is your full name? Ba name Sang. Okay, your name Sang. How old are you? How old are you? I'm eight years old. Okay, eight years old. Where do you from? Ừ, hmm, Sang đến từ đâu nè? Where do you from? I'm from Nghệ An. Ah, Nghệ An. Okay, you from Nghệ An. So tell me a little bit about yourself. Your favorite color, your favorite animal, Your favorite food? What is your My favorite, favorite color? color? is green. Okay, green. My favorite animal is dog. I, like dog. eat pizza. Okay, you like eating pizzas. Okay, thank you, Sang, so much. Thank you. Okay, let me invite one more. Okay, let's invite a girl. Okay, uh, Hang Zhang, can you turn on the mic, Hang Zhang? bạn nào chưa biết cách mở micro thì các bạn có thể nhờ bố mẹ chỉ mình nha okay you can ask your parents okay for help hello I can hear you hello teacher okay what's your name what is your name your full name họ tên đầy đủ của Giang nè My name is Pham Hoàng Giang okay. I'm nine years old I live in Hai Haizong City Vietnam okay good job I study in Hai Haizong I study in Highton Elementary School. Okay, good job. What is your favorite color, Zhang? What is your favorite color? My favorite color is yellow. Okay, yellow. What about favorite? Um, what about favorite sport? You like playing sports? Dung có thích uh, Zhang like có thích chơi thể thao không nè? Do you like playing badminton? Do you yes. know badminton? Yes, badminton. I like... Okay. What about um, your favorite? Um, no. Let me see. So what is the favorite sport? What is your favorite sport? Như vậy thì Giang thích chơi môn thể thao nào nhất nè? My favorite sport is my favorite sport is skating. Ah, skating. Wow, you can skate. Very good, Zhang. Good job. You can skate. Very good. Mm, so me tell too. me, tell me about your favorite food or drinks. Okay, food or drink. My favorite food is my favorite food is beef. Meat? You like meat? Yes. Okay. What about drink? Do you like uh, drinking um, Pepsi or Coca-Cola or milk? No. So what do you I like, like to drink? drink? Milk. Ah, you like to drink milk. What like what flavor? Milk. What flavor? Strawberry or chocolate? What is your favorite? Chocolate. Ah, chocolate. I like chocolate milk too. Okay, thank you Zach so much. Thank you. Okay. Mm, okay, Lim, can you turn on the mic now? Bạn Lim đã mở micro được chưa? Hồi nãy cũng có mời Lim đúng không? Can Lim turn on the mic? Okay, so we still have 10 minutes, okay? Cô vẫn có thể mời thêm được một vài bạn nữa. Okay, you still have 10 minutes. Mình sẽ introduce about yourself for 10 more minutes, okay, guys? Can Lim turn on the mic now? What about Minh Vũ? You're in class 4A. Can Minvu turn on the mic? Oh, you don't know how to turn on the mic. Ok, các bạn nào mà mình chưa biết mở mic thì các bạn có thể nhờ bố mẹ chỉ mình nha. Ok, và mình có thể bữa hôm sau để mình có thể mở mic mình nói chuyện với cô nha. Ok, um, I can see two two people in the same class, Ngọc An and Minh Hằng, right? Ngọc An and Minh Hằng, do you know how to turn on the mic? Ngọc An và Minh Hằng có biết mở micro lên để nói chuyện với cô không nè? Can you guys turn on the mic? I can open the mic now. Okay, so two, you guys have two people. So first, uh, what about uh, Ngọc Anh? first? Ngọc Anh, introduce about yourself. What is your name, your full name? Họ tên đầy đủ của Ngọc Anh là gì nè? You can say my name is, my name is. My name is Ngọc Anh. Okay, okay. How old are you? How old are you, Ngọc Anh? You can say I am, I am. Eight, years old. One more time. I am eight years old. Okay, good job. Okay, bây giờ Ngọc Anh nói cho cô nghe nè. What is your favorite color? What is your favorite color, Ngọc Anh? I like blue. You like blue, okay. Blue, you like color blue. Okay, thank you, um, Ngọc What about Minh Hằng? Can you introduce yourself? Can you introduce yourself? What is your full name? Họ tên đầy đủ của Hằng là gì nè? What is your full name? You can say my name is My name is Minh Hằng. Okay, à, họ tên đầy đủ. Hằng. Okay, good job. How old are you? How old are you? Con bao nhiêu tuổi nè? How old are you? You can say I am old. Okay, you eight years old. Okay. So instead of favorite color, thay vì cô hỏi màu yêu thích nè, cô sẽ hỏi hả? Where do you come from? Hằng đến từ đâu? Where do you come from? I'm from I'm from I'm from Con đến từ đâu nè? Where do you come from? from Long Biên. Okay, you from Long Biên. Okay, good job. Okay, so what about your favorite uh, food? Your favorite food. Hàng thích ăn món nào nè? What is your favorite food? I like hamburger. Okay, you like hamburgers. Okay, good job Hằng and Ngọc An, Okay, thank you. Thank you so much. Okay. So now what about Thu Thủy? Ah, Thu Thủy, did you study with, with me last year? Did you study with me last year? You look familiar. Nhìn bạn Thủy rất là quen nè. Thủy có học với cô hồi năm ngoái không? Did you study with me last year? So now Thủy, can you turn on the mic and introduce yourself, okay? Bạn nào chưa biết cách mở micro thì nhớ nhờ bố mẹ hướng dẫn mình nha. Hello Thủy. Thủy có Hello, học với cô teacher. hồi năm ngoái không? Hồi năm ngoái Thủy có học với cô không? Con có ạ. À. Uh, yeah, you look familiar. I remember you. Cô có nhớ Thủy nè. Okay. So can you introduce yourself? Your name, your age, So you, what is your name? You can mm. say my name is. My name is Tui. Um, okay. 10 years old. Okay, good job. Where do you from? Where do you from come from? I I from Hanoi City. Okay, Hanoi City. Okay. So what is your favorite color, Tui? What is your favorite color? My favorite color is Black and white. Okay, black and white. What about your favorite drink? Cái thức uống yêu thích của Thủy là gì? What is your favorite drink? My favorite drink is orange juice. Oh, orange juice. Okay, very good. Orange juice. So, do you like to play sports? Do you like playing sports? Thủy có thích chơi thể thao không? Do you like playing sports? Yes, I do. So, what is your favorite sport? Như vậy Thủy thích chơi môn nào nhất nè? What is your favorite sport? My favorite sport is football. Okay, football, football. Okay, very good, Thủy. Okay, thank you so much, Thủy. Thank you. Now the last person, okay, who will be the lucky person? Một bạn cuối cùng nha, a, guy, okay. I will invite a, um, a guy. Please, um, I will invite uh, Văn Tất Vinh, right? Văn Tất Vinh, right? Hello teacher, I am Bhuvan Vinh. Okay. I'm How from old are you? You from where in Vietnam? Con tới từ đâu ở Việt Nam nè? Where in Vietnam? Um, Hanoi. Ah, you from Hà from Hanoi. Okay. So how old are you? How old are you? Um, nine years nine old. years old okay you are nine years old you in grade three okay good so can you tell me what is your favorite color what is your favorite color mm, Um, red. Ah, you like red, okay. And are you afraid of any animal? What do you afraid of? Con sợ con vật nào nhất nè? Con có thể nói là I'm afraid of. I am afraid of. Rồi con nói cho cô nghe con vật đó là gì nè? Cats. Cat. I'm afraid of. I'm afraid of. What animal? Again. Vinh nói lại cho cô nghe, cô nghe không rõ lắm. What animal? cat à, cats okay như vậy là Vinh sợ mèo đúng không Okay, uh, you are afraid of cats okay, okay thank you Vinh so much thank you okay guys I'm so sorry we are have 100 people in our class so I cannot invite all of you okay? cô xin lỗi là cô không thể mời tất cả các bạn được bởi vì lớp của mình rất là đông một bạn thì cũng mất tầm một hai phút hoặc à, hai ba phút rồi đúng không Okay nhưng mà cô sẽ cố gắng mời các bạn okay để mình cùng nhau làm bài nha So we move to the first unit today, unit one, every day. We're gonna learn about the things that we do every day, okay? And the first activity, okay, is a very interesting activity, okay? So this is a song, and the name of the song is Kate Can Be Late. This is the name of the song. Đây là tên của bài hát nè. So you will have to listen first, okay? You will have to listen and then you have to read. đầu tiên thì đây là một bài hát nhưng mà trước tiên thì cô sẽ mở đầu tiên thì cô sẽ mở cho tụi, tụi con nghe nè sau đấy thì tụi con sẽ đọc cho cô à, mình đang tắt mic cho nên mình cứ đọc thoải mái cho cô nha mình đọc thoải mái lên mình vừa nghe mình vừa đọc theo Then I will divide this one. Cô sẽ chia cái này ra làm bốn đoạn. I will divide into four parts and I will invite four of you. Cô sẽ mời bốn bạn khác để à, đọc cho cô nghe từng đoạn một. ok Then we're gonna sing later, okay? Sau đấy thì mình sẽ hát sau, okay? Are you ready, guys? I'm gonna turn on now, okay? I'm gonna turn on the the, the record now. Unit one, page two. Every day. Activity one. Listen and read. Can you guys hear? Can you guys sing. hear? Kate can't be late. Ok, website câu hỏi là bạn bạn Bảo Ngọc là bạn nào nào? Can you stop requesting remote control? Ok, bạn Nguyễn Lê Bảo Ngọc lớp 3A4 bạn uh, khoan bạn đừng có bấm cái này nữa nha. Ok, nó sẽ bị che mất cái slide các bạn đang xem nè. Ok, bạn Nguyễn Lê Bảo Ngọc lớp 3A4. Ok. Nếu mà con có vấn đề gì về cái việc bấm nút thì con có thể hỏi bố mẹ để mình không có bị bấm nhầm cái nút đó nữa nha. Ok. So continue. Okay, cô sẽ mở lại khúc đầu cho các con nghe nha. À, okay, I'm so sorry because I think that the, the words they are pretty small, right? Cô xin lỗi là cái chữ nó hơi nhỏ đúng không? Okay, sorry guys. Wait. Let me try. Để cô thử phóng cái hình này to hơn một xíu được không? Okay, I will try my best, okay? Nhưng mà nó cũng không thể nào mà phóng to Hello guys, can you guys hear me and see me?